tay xuống được không ạ vâng chúng ta giơ cánh tay lên có nghĩa là chúng ta đang cần sự trợ giúp của anh bạn shipper như vậy anh bạn shipper chúng ta rất dễ nhầm